cũng điện hỏi tôi mà điện hỏi mình nhưng mà mình ờ, nói hướng dẫn trên điện thoại ờ, qua điện thoại thì nó lâu lắm cho nên là sẵn dịp rồi mình ờ, trả lời các bạn đó mình quay cái video làm cái video rồi luôn mà không nói liên thiên nữa bây giờ mời các bạn cầm điện thoại lên nha mà phải rồi các bạn đang xem cái video này chắc đang chắc chắn là đang cầm điện thoại rồi và chúng ta sẽ vào CH Play đây các bạn à, lên thanh tìm kiếm bạn gõ chữ kine master. các bạn gõ cho mình chữ kine master nó sẽ hiển thị cái chữ master được các bạn bấm vô bấm vô rồi các bạn cứ cài đặt bình thường nha của mình cài đặt sẵn rồi thì nó à, để là mở được các bạn còn các bạn mới vô thì nó sẽ có chữ cài đặt cứ cài đặt bình thường giống như ứng dụng khác, ứng dụng khác thôi rồi giờ mình trở ra mình sẽ vô cái nhập vô cái ứng dụng kine master. đây đây ứng dụng này nè các bạn nó có ờ, biểu tượng chữ K này các bạn ấn vô rồi sau khi bấm vô thì nó ờ, quay màn hình nằm ngang bị nó làm ở chế độ màn hình 16 chính các bạn rồi chúng ta sau khi các bạn bấm vô thì nó chưa có những, những khung hình như thế này đâu các bạn nha của mình ờ, tại mình tạo nhiều rồi thì mình nó có ở đây nè còn các bạn mới vô thì nó không có bạn bắt đầu tạo mới thì bạn còn muốn làm cái ờ, cái quy mới thì bạn ở đây nó có ba cái ô mà màu đỏ nè mà ô to này các bạn ô lớn nè bấm vô bấm vô nó cho mình ba lựa chọn thứ nhất là 16 16 chín nè tỷ lệ một cái này là tỷ lệ màn hình các bạn ở đây là 916 tỷ lệ 16 chín là chỉ dạy lệ màn hình nằm ngang còn 916 ờ, này là tỷ lệ mình cầm điện thoại đứng đó các bạn rồi cái này là tỷ lệ một một là tỷ tỷ lệ hình vuông cho nên là chúng ta có thể là chỉ chọn hai cái này thôi còn ờ, cái 16 9 9 16 thôi còn tỷ lệ 11 này là là đa số là cái định dạng của video ờ, của bên Facebook của các bạn rồi các bạn chụp hình mà ờ, nếu mà bạn chụp hình điện thoại đứng á bạn chỉ chọn cái 916 nè còn chụp hình điện thoại nằm ngang hoặc là video mà à, chuyển sang màn hình được á, thì nó sẽ bạn chọn cái mì 69 này cho tôi nha rồi bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn tôi chọn cái mì 69 nha các bạn bạn chọn 69 nè rồi bấm vô mì 69 rồi bây giờ nó sẽ hiển thị ra một cái giao diện như thế này nha các bạn ở đây nó có rất nhiều chức năng và bây giờ à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng chức năng ở trên này nha các bạn chú ý nha các bạn đó chỗ chắc các bạn thấy con chỗ mình chỉ mà ha đây là chỗ mình thêm ảnh nè ở đây là mình thêm lớp ảnh nè thêm ứng dụng thêm thêm à, hiệu ứng rồi nè ha rồi à, thêm chữ rồi ở đây còn ở đây là mình thêm nhạc còn ở dưới này thì mình ghi âm ghi âm trong lúc mình chỉnh sửa video đó các bạn ở đây là chỗ mình để mình tải hiệu ứng gì nè còn ở đây là mình sẽ cái biểu tượng ờ, mà mà play này lúc mình chỉnh sửa video mình bấm cho nó chạy đó các bạn còn cái mũi tên ờ, ở trên này là để mình ờ, thoát cho ra nha ra thử nè đó rồi bây giờ ra thử cho bạn coi xong bấm vô đây lại rồi là mình làm các bạn bấm vô 169 rồi xong chúng ta sẽ chọn vô đây chọn cái cái cái mục có giống như biểu tượng phim gì nè đó trên này bấm vô bấm vô nó sẽ sổ ra một cái ờ, cửa sổ để chúng ta chọn ảnh à, tùy các bạn ờ, tệp ảnh của bạn nằm ở vị trí nào các bạn lựa chọn nha còn mình mình sẽ vô mình hướng dẫn cho bạn mình lựa chọn cái ảnh này nè để em nó gửi cho mình cái một số ảnh để làm cái video rồi mình chọn dài ảnh thì các bạn nha mình cứ bấm chọn mình bấm vô là mình chọn đó, đó đó bấm một cái nào thì nó chọn cái đó đó, đó đây đây đây mình chọn năm sáu ảnh gì đi sau khi mình chọn xong thì à, các bạn nhớ bấm à, dấu thích, nhớ các bạn nha tức là mình chọn mục nào xong mình sẽ bấm dấu thích như vậy đó bấm dấu chữ V đó để nó trở lại màn hình mình làm việc tiếp tục hình mình làm việc nha đây đó mình kéo lên cái xuống này mình để cái tay cái cái cái, cái đường video này mình kéo lên xuống nó chạy vậy rồi mình muốn cho nó chạy thử lên nó chạy thế này đó mình được video vậy rồi cho nó phát từ đầu này ha đây để ở, ở mấy này nè các bạn nè chỗ này nè chỗ này là có nghĩa là mình mình bấm xạ mình bấm cho nó phóng tới phía phát từ đầu bấm nó lui rồi phía sau đuôi video đó bấm rồi giờ mình bấm từ đầu mình phát lại nè phát cho nó chạy video nè mặc định bằng hình đó là nó sẽ sẽ phóng lớn phóng nhỏ các bạn từ đầu hình thì à, nó sẽ khác đó nó bị to dần vậy đó các bạn thấy không đó nó sẽ to dần như vậy rồi mình mình muốn để cho nó to dần mặc định cũng được không thôi là có khi là nó ảnh không chính xác cho nên là là là ví dụ ảnh đứng này hồi nó nó soi xuống mông người ta khó coi lắm cho nên là à, chỗ nào à, mình cần chỉnh sửa mình chỉnh sửa trước hết mình chỉnh sửa ảnh mỗi mỗi một khung hay là một ảnh nè mình bấm vô là sẽ nổi màu vàng lên nó là để cửa sổ mình làm việc đó đó nó sẽ sẽ như vậy bây giờ mình thấy gì à, chưa được nó mình có bấm vô cái cái dấu này nữa các bạn đây bấm vô chọn vô ảnh lên nha nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ giống như vậy ở đây là có cái yếu từ cái kéo này để mình cắt nè ở đây là à, chỗ mình phóng nút phóng nhỏ nè ở đây là mình chỗ mình à, xoay hình là các bạn đó cái này còn ở đây thêm lớp phủ ở đây à, bộ lọc gì ảnh gì chỉnh độ sáng tùm lum đó rất là nhiều các bạn các bạn từ từ khám phá tôi hướng dẫn sơ sơ các bạn thôi rồi ở ờ, mé bên này thì ờ, có cái, cái thao tác này nè ở trên này nè là để ờ, mình mình trở lại cái thao tác mình làm đã sai nó mình trở lại nó sẽ trở lại như chữ cũ này thành thơ rồi ví dụ còn cái này mình nó nó nó thao tác mình vừa chọn xong còn cái cái biểu tượng này ha là để mình chụp lại cái hình mình đã chỉnh sửa đó mình chụp lại có khi mình gắn băng bản rồi mình chụp chỉnh sửa lại cái hình đó còn đây là mình xóa ví dụ mình bây giờ mình nhấn cái đây nó không nhấn thành mất cái đó là nhấn đây nó sẽ sổ ra một cái cửa sổ giống vậy cái đó mình xóa nè đó thấy không rồi mình muốn trở lại cái hình đó mình bấm trở, trở lại vậy là nó sẽ sẽ ra là vậy các bạn nha rồi bây giờ ở chỗ này nè cái biểu tượng này nữa là chỗ cài đặt chung của âm thanh à, chúng ta sẽ có à, âm thanh lớn dần hoặc là nhỏ dần lớn dần ở đầu video và nhỏ dần ở cái cuối video nếu mà chúng ta để nó to đùng cái một quá thì sẽ, sẽ bắt đầu cái một sẽ giật mình à, tôi nghe rất là giật mình rất khó chịu nhưng mà tốt hết à, chúng ta cứ để nó mặc định đi các bạn nha không cần cài đặt tới nó Giờ mình à, hướng dẫn các bạn sơ sơ để làm được cái video để đăng cho vui nha rồi bắt đầu mình vô mình chỉnh sửa mấy cái này ví dụ ảnh này nó ở xa quá mình bấm vô đây nha mình bấm vô cái cái cái biểu tượng này nè đây đó bấm vô đây nó sẽ nổi màu vàng mình chọn cái nào là nó sẽ nổi màu vàng lên cái khung đó đó các bạn rồi mình bấm vô đây nè đó vô cái dấu này nè ha sẽ chụp phóng lớn phóng nhỏ với dấu đó mình để hai ngón tay vô để hai ngón tay vô ngay cái khung hình nè đó mình thu nhỏ vô hay là làm cho nó lớn ra đó đây mình làm cho nó lớn ra một tí ha cái cái cái cái cái, màu vàng ở cái màu đỏ này cái khung màu đỏ này trên đầu là à, ở phía đầu video các bạn còn cái khung ở dưới này là cái khung ở phía phía cuối của của video của tấm ảnh này ha nó mình mình đầu mình để vậy là mình mình muốn ở phía dưới nó là theo ở phía dưới này nó đã mất cái cái mặt của người ta cho nên mình nắm bỏ hai tay ở đây mình mình chỉnh nó ra to thôi đó lớn là gì đó là mình sẽ được thể hiểu cái giáo đều đặn hơn đó thấy không đây sẽ phóng to ra đó chạy cho bạn thử vậy đó còn nếu mà không thì bạn muốn muốn à, cho nó bằng nhau thì nó cho nó không có hiệu ứng gì bạn bấm vô đây nó bạn bạn ở đây nè nó có với bạn ở giữa đó các bạn giữa hai cái biểu tượng này có với bằng giữa bạn bấm vô bạn vô là nó nó sẽ bằng nhau luôn là mùa tới cuối mùa nó không có hiệu ứng chạy chạy chạy giống vậy cho nên mình sửa lại đây mình vô sửa lại cho nó chạy cho nó có đẹp điểm nó là hình còn nếu mà là là cái video thì à, cho nó bằng nhau cũng được để này có hiệu ứng chạy giống như cái, cái hình mình hình sống động hơn đó cái này thì được rồi cái này cũng được rồi cái này chưa được mình à, làm nhanh nhanh nha, à, thôi nha các bạn làm nhanh qua cho các bạn à, tham khảo thôi hướng dẫn các bạn sơ sơ bạn có thời gian nghiên cứu cho nhiều vô nha nghiên cứu vô làm đẹp lắm rồi đánh tết đây rồi cái này cũng được rồi sơ sơ vậy thôi đó giờ mình cho nó chạy thử hiệu ứng nó vậy đó ha thấy không đó hiệu ứng chạy gì như vậy cũng được rồi nhưng mà nè còn cái này nếu mà cho nó nhảy cái từ ảnh này qua ảnh này cái đùng gì rất là khó coi cho nên mình phải à, bấm vô cái cái chỗ màu trắng này giữa nối giữa hai cái ảnh này các bạn nối giữa hai video nếu mà các bạn hai bên là hai cái video thì cũng có cái đầu nối hai video riêng biệt các bạn cũng có cái đầu nối giống vậy cho nên là mình phải à, bấm vô đây đó bấm vô cái này rồi nó sẽ sổ ra một cái ờ, một cái ờ, số biểu tượng nè nó một cái ờ, cái hiệu ứng đúng rồi cái hiệu ứng bạn chọn một cái số hiệu ứng này này nó có rất nhiều hiệu ứng này đấy hiệu ứng trái tim nè nó mình để vô là nó mở trái tim ra mới có hình khác hoặc là hiệu ứng thế này nó nó phóng ra nó lồng cái hình kia vô còn rất nhiều hiệu ứng các bạn nha bạn nghiên cứu mà mặc định của của mình tải về mới tải về là nó chỉ có bốn năm cái hiệu ứng thôi đây trở lại đây mình chọn cái cái cái bên này nữa nè cũng có cũng phải để hiệu ứng cho nữa tất cả những cái này ờ, hiệu ứng chuyển cảnh đó các bạn cái này kêu hiệu ứng chuyển cảnh đúng rồi rồi mình ờ, sẽ bấm vô đây đó hiệu ứng trái tim bay bay trái tim ra đó thấy không từ đưa trái tim luôn đây mình cái chọn hiệu hiệu ứng khác ví dụ như cái hiệu ứng này này nó lập lại rất là nhiều ảnh đó đây mình cũng chọn một cái hiệu ứng khác nữa đi hiệu ứng của các bạn mới lúc mới tải về nó chỉ có ba rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín hiệu ứng thôi còn tất cả những hiệu ứng phía dưới này là, là chúng ta sẽ tải về đó hiệu ứng này theo rất là đẹp đó mà nếu mà các bạn muốn tải về các bạn kéo lên hết nè cái này mình của bạn có mấy cái mình kéo bạn kéo kéo lên hết nó sẽ hiện thị khác ra rồi đây mình kéo lên hết nha các bạn kéo lên hết như vậy kéo lên hết vậy này nè nó có hiện biểu hiện cái cái ờ, cái nhận thêm này nè chỗ nhận thêm này nè phải không biểu tượng giống cái nhà đó bạn bấm vô đây nó nó hiện xị ra một nhóc ở đây này thấy không rất là nhiều đó rất là nhiều bạn muốn thích cái nào bạn tải gì cái đó đây nó nhiều lắm thấy không nhiều mình tải về cái hiệu ứng này đi nè ở đây mình có có thể mình bấm cho nó coi thử cái hiệu ứng cái chạy ra làm sao đó đó chuyển cảnh sau đó nó chuyển cảnh nó rất là chốt chốt các bạn rồi bạn cần tải về thì bạn cài đặt đấy đấy đấy cài đặt nè đã cài đặt rồi thì nó xong rồi đó rồi giờ các bạn tự chọn nha mình chọn tốc hành làm video cho nó ngắn các bạn phải ngắn đây chọn sơ sơ là làm tốc hành bạn có thời gian bạn cứu rất là hay các bạn ơi làm video cho nó vui đang chia sẻ cho mọi người cho nó vui xong rồi đó bây giờ mình play lại video xem ổn rồi đó thấy không nó có hiệu ứng chạy trái tim rồi cái ảnh này qua có ờ, tùm lum chứ thấy không ạ rồi vậy là thấy ờ, cũng được rồi mà bây giờ chỉ có như vậy không thì nó đâu có đẹp với lại mình còn để văn bản như để, để chữ vô nữa dù để tiêu đề hay là để tên đồ gì đó hay là tên bài nhạc rồi các bạn bây giờ để ờ, mình làm được có văn bản thì mình bấm vô cái này nè biểu tượng lớp này nè các bạn chữ lớp rồi nè đây bấm vô đây bấm vô đây nó sẽ sổ ra như vậy bấm sổ ra như vậy thì à, nó có rất nhiều mục con này nha ở đây ở trên này là, là thêm à, mình mình thêm lớp nè đó rồi à, cái mục thứ hai thứ ba này là là cái hiệu ứng của nó rồi mình quan tâm vô cái chữ muốn để chữ ờ, vô thì mình quan tâm vô cái chữ T là đó nó sẽ sổ ra một cái chỗ mình để mình đánh chữ đây em gái em tên là dàn kim loại mình bấm vô năm bản thì ai cũng biết ha rồi bấm ok là mình chọn xong rồi đó đây chữ nó sẽ hiển thị ra nhỏ xíu đâu bạn thấy không bạn có thể để tay vô chữ này mình dùng lên mình xuống nè cái chỗ hiển thị của văn bản đó các bạn là chỗ màu vàng này các bạn nha rồi bây giờ chúng ta muốn thay đổi phông chữ ờ, chúng ta sẽ ờ, nhấp chuột lên cái chỗ biểu tượng nè biểu tượng a đó a nhỏ nè chọn ở đây để mình chọn phông chữ đây có rất nhiều phông chữ nha các bạn các bạn lựa chọn tìm hiểu lựa chọn à tôi sẽ chọn phông chữ này đó sau khi để chọn phông chữ khác nó thấy đẹp hơn ha rồi xong thì các bạn chữ mặc định của nó là sẽ là màu trắng cho nên là các bạn muốn thay đổi màu chữ nha các bạn đây ở đây nè nó có có cái ô tròn tròn này nè ô tròn màu trắng này các bạn bấm vô cái ô tròn này luôn đó nó sổ ra một cái bảng màu như thế này tùy bạn chọn màu nào thì màu à, tôi chọn màu à, xanh xanh đỏ đỏ đi cho em nhỏ nó mừng đó là chữ màu xanh thế các bạn rồi xong phía dưới này này bạn kéo lên nó sẽ có cái ở đây là cái bóng của của chữ nè nó màu một màu mặt định của nó là màu đen bóng đây là cái bóng của nó là màu đen mặt định nó màu đen bây giờ mình muốn thay đội bóng mình bấm vô đó rồi xong mình chọn bóng màu bây giờ mình chọn à, coi đây mình sẽ chọn à, cho nó màu đỏ đi đó đó thấy không nó có gì diện màu đỏ bạn thấy chưa rồi mấy cây rực rỡ bạn bấm lên cái này cái, cái này mình bạn, bạn bấm lên coi có nó đẹp thì mình để lại còn cái dưới này là màu nền nè mình bấm này lên là nó sẽ sẽ sẽ hiện thị nền nè mình mở này lên nó, nó cái nền nè thấy có cái nền này cũng chọn được nền nhưng mà bỏ cái nền này lên nó xấu lắm mình tắt đi đó nhìn nó đẹp hơn rồi bạn có thể bấm cái vô đây mà di chuyển tới lui được nha bạn muốn để cái văn bản này ở vị trí nào hay là to nhỏ to nhỏ thì bạn bạn bấm này nè nó kéo nhỏ xíu luôn rồi kéo cả chà bá luôn theo đó rồi bạn còn ở trên cái mũi tên dòng chơi này nè bạn để ở đây thì bạn kéo vào quay nó đứng chỗ này cũng được chỗ này cũng được đó muốn xéo muốn ngang muốn ngửa gì đó tùy các bạn rồi sau khi mình chọn xong mình bấm dấu ờ, cái chữ V nè bạn đó mình chọn cái mục nào xong mình ý mình bấm chữ V là mình dấu tích nè Đúng vô nó sẽ đường dày đó là đường như vậy đó nhưng mà các bạn biết không là bây giờ tự nhiên cái chữ nó xuất hiện đột ngột và nó biến mất đột ngột và nó không có đẹp cho nên là chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng cho nó đây trong hoạt ảnh là các bạn trong hoạt ảnh này có nghĩa là đầu tiên chữ nó sẽ xuất hiện như thế nào đó mình cho chữ muốn cho chữ nó xuất hiện ờ, nó bắt đầu ờ, rõ từ từ hay là xuất hiện kiểu này hay là kiểu này hay là trượt bên phải trượt bên trái đó trượt lên trượt xuống nè hoặc là quay theo chiều cái đồng hồ quay ngược chiều đồng hồ đó đó các bạn tùy vô các bạn chọn à, tôi thì tôi chọn uh, cho nó quay đi nó chống mặt chơi rồi ở đây số dưới này các bạn thấy là cái thời gian để nó hiệu ứng nó sẽ tạo ra nó quay bây giờ nó quay nhanh rồi chậm nè đó quay chậm là theo, nhưng mà mặc định của nó là số 1 mình mua bạn muốn tùy cho nó chậm nhanh này tùy bạn rồi như vậy là là đã xong xuất hiện bắt đầu xuất hiện chữ lên nó sẽ quay như vậy nè đó rồi nhưng mà tới chữ kết thúc kết thúc cái cái cái chữ này ha lại thì lại nó nó nó nó nó cũng mất đột ngột không có đẹp cho nên mình phải bấm vô đây chỗ mà ở dưới nè bạn nè thấy không đây trong hoàn ảnh đó các bạn cái hoàn ảnh số lớp nè đó bấm vô đây bạn cũng chọn giống như nãy vậy đó chọn cái nào tùy bạn chọn cái, cái hiệu ứng nào cho đẹp mình bấm cho nó à, giảm tỷ lệ đi đó nó nhỏ dần nhỏ vô nó mất luôn vậy đó rồi xong chọn xong bấm vô tích nó bây giờ văn bản chúng ta sẽ định vậy đó rồi chúng ta muốn thêm nếu mà muốn thêm văn bản nữa thì à, thêm ví dụ bấm ở đây bạn chúng muốn cho xuất hiện văn bản ở đâu thì mình bấm ngăn đó rồi bấm chọn cái đây rồi chọn chữ chọn chữ văn bản ví dụ như à, bấm tệ tựa đề vậy đó tình yêu không có lỗi gì nè à, hình bấm à, nhạc này thì mic đi nhạc thì mic đa số làm đi đánh nhạc các bạn thấy chừng xây sung sung vô rồi thì remix cho tôi đi cổ cũng muốn remix đó các bạn đó rồi mình cũng làm cái gan vậy đó để mình lựa chọn con chữ nè rồi lựa chọn màu cho nó để màu đỏ đi cho nó ngầu đó. chọn cái viền tùy mình không chọn cái viền cũng được mình chọn viền màu trắng cho chữ nó nổi lên chút đó thấy chưa xong này đây cũng có xoay qua xoay lại nè nó xoay chữ ngược lại nó theo nó tùm lúng nhân cái này mình xoay nằm ngửa lên nè xoay đứng nè nó tùm lúng nhân nó theo đây nó bình thường lại đó rồi bấm dấu thích xong nhưng mà chữ này nó xuất hiện đột ngột nó này cho nên là mình mình cho nó cái sự xuất hiện của nó mượt mà tí bấm vô trong hoạt ảnh đó mờ dần hay là cái này cho nó không to đi tăng tỷ lệ đây đó trong phần ra rồi xong mình chọn thêm cái trong à, cái hoạt ảnh số lớp mình nữa giảm tỷ lệ lại cho nó nhỏ lại đó lúc nó mất nó nhị đó rồi bấm vô thích nhưng mà ví dụ ở đây thì nè ha các bạn chữ gì nè bấm vô nó xuất hiện xong có nó nằm yên đó thấy cũng không có được coi không được đẹp chúng ta sẽ có cái phương án là như thế này bạn bấm vô, vô bạn chọn cái nào bạn bấm vô ngay cái đó nha là nó sẽ ra như vậy bấm, bấm chọn cái nào đó ví dụ bạn chọn cái video hay là chọn cái ảnh hay là chọn cái chữ gì đó bạn bấm vô cái đó nó sẽ sổ ra như vậy đầu cái gì nè hoặc ảnh tổng thể nè đó vô đây nè thấy không nè thấy không ở dưới nè ảnh tổng thể đó mà bấm vô là là nó nó đứng yên nè ha đầu bạn bấm cho cho nó, nó, lúc mà xuất hiện chữ nó nhấp nháy nè hoặc là là nó nó nó chớp chớp gì đó là rung hay là nó kiểu này nó đó nhảy lung đó đó cái này phun nè rồi phun rồi chuông nè cái này cũng đẹp đẹp nè đó nó chạy vòng vòng người mà thấy không đó rồi ok thấy đồng ý mình bấm chữ thích thấy đẹp là mình bấm chữ thích đó nó chạy vòng vòng cái đó à, tính nó người mất đó thấy không rồi cái chữ này cũng vậy mình cho nó chớp đi thì mic mà cho nó phải chớp cho nó loạn xả lên mới mới ngầu đó rồi bây giờ chữ ví dụ chữ mình bạn muốn để hết video nữa bắn chữ được cái nào cũng mắc bánh chữ thì nó đâu quá nên mình có thể kéo nó nè nó kéo chữ nè bấm vô cái này mình kéo tới cái lui kéo hết video luôn ví dụ vậy đi bạn muốn để tới đâu bạn kéo tới đó đó hay là chữ này mình muốn ở dưới này đi cho nó đẹp để nó che mặt mất mặt người ta sao coi đó vậy ví dụ chữ này nó chuông ở khúc này chắc được rồi đó à, để lên đây cho nó lại nhỏ lại tí đi đó bây giờ ví dụ chữ này nó mới đây nó xuất ra xuất hiện ra được coi không đẹp bây giờ mình bấm mình kéo vô một chút bấm đè mạnh thì các bạn đè mạnh thì di chuyển tới luôn nha bấm nè bấm dính vô luôn bạn kéo qua kéo lại được tay mình ướt quá đó bấm dính vô luôn mình kéo qua kéo lại đâu rồi còn mình bấm ờ, cho nó nổi màu vàng lên hai đầu là mình kéo dài ra nè thấy không đây mình kéo kéo cho thục ký vô đó đó là lúc mình play video một hồi nó mới thấy chữ xuất hiện đó vậy đó thấy không đó như vậy thấy là chữ là ổn rồi đó nha sơ sơ thôi còn rất nhiều cái cái khác khác khác các bạn cứ áp dụng vậy nha xong bây giờ chỉ có video không mà không có nhạc thì đâu có nghe được các bạn phải cho nó miếng nhạc cho nó vui vui đây giờ cái cái này không phải để để mình thêm được nhạc thì mình phải phải à, nhấn vào đây nè nó cái biểu tượng à, cái nốt nhạc các bạn nhấn vô nó sẽ sổ ra một cái cửa sổ như vậy để mình chọn nhạc chọn file của nhạc đó bạn muốn để cái gì vô thì bạn để nha bây giờ mình à, chọn một cái nhạc nào đại đại đi chủ yếu là để bạn nghe được chọn đây mình chọn vô là nó mình mình bấm vô thì nó nổi màu đỏ lên nha nó có một cái dấu cộng với cái à, biểu tượng play nè là là mình này à, nếu mình bấm thêm cái dấu cộng là mình thêm vô còn mình bấm play có nghĩa là chờ mình nghe thử đó mình bấm dấu cộng để thêm vô nha các bạn nó sẽ xuất hiện ở đây đó cái dãy màu xanh nè xong mình bấm dấu tích chọn nữa đó như vậy là là là có rồi đó các bạn bây giờ mình bấm nghe thử có chữ ở đây có nhạc rồi đó rồi à, bây giờ bạn muốn bấm muốn cắt bỏ hay là muốn gì là bạn bấm ở đây nè cắt bỏ video cũng gì nè bạn bấm lên video nè là nó sẽ có gì nè bạn muốn cắt bỏ thì bạn bấm vô cái kéo này nè thấy không nè có cắt bên trái cắt bên phải rồi cắt giữa này ha các bạn ha rồi còn bạn bạn muốn cắt nhạc như vậy bạn bấm vô nhạc nè cái biểu tượng cái lo này bạn lên ra xuống ra nè là mất luôn nè bây giờ xuống tôi xuống ra nè là mất luôn nè không có tiếng đó thấy chưa đây nhạc lớn quá mình à, nhạc nhỏ quá mình kéo lớn lên còn nhạc lớn quá mình kéo nhỏ xuống tùy các bạn nha nó mình làm gì các bạn coi đây thôi vậy đó xong bấm vô tích đó theo. không bằng cây đây khúc đầu cây nó không có nhạc nè nhạc nó còn nhỏ mình cắt bỏ khúc đầu đi để mình sẽ cắt bỏ khúc này đó bấm vô đây nó nổi màu vàng lên kéo lên để giống ý cái, cái dãy bên này nè dính vô cái kéo liền đó ở trên nó ba bột này ha trên là cắt sang bên trái cắt bỏ vào bên trái này ha ở giữa là cắt đổ vào bên phải còn ở cuối cùng này ha là chúng ta sẽ cắt phân đôi phân đôi cái cái cái đoạn nhạc này ra nè ví dụ mình ờ, cần phân đôi mình kéo ra để sau đó có có nói chung là tới chừng công dụng nó bạn từ từ nghiên cứu bây giờ mình chỉ cắt bỏ cái đi cái bên này thôi cái này cắt sang bên trái này cái đầu nó bỏ rồi là kêu sẽ chạm nó rồi bây giờ nó ở đây thì khúc này nó đâu có nhạc cho nên mình phải đè vô cái này nè đè vô cái cái biểu tượng nhạc này đó mình kéo lên trên tới cái đầu dấu lại rồi bây giờ à, âm thanh rồi có nhạc cái gì đầy đủ chân ổn mình dấu ổn mình xuất file nha xuất file nha ở mấy bên này nè nó ở bên này bạn thấy không có, có cái biểu tượng này nè biểu tượng chia sẻ nè bấm vô đây bấm vô đây một cái đó nó sổ ra như vậy nó có một cái một cái cửa sổ để mình làm việc như vậy ở đây nó ở mé bên tay trái thì nó là chất lượng này ha chất lượng video là định dạng rồi mình bạn à, không nên chọn cái chất lượng cao quá chất lượng cái HD 1080 hoặc là 720 thôi cho nó vừa đủ để xem rồi à, xuất file cho nó mau bạn nên chọn hai cái này bạn chọn càng ấy thì à, càng cao chất lượng càng cao thì nó xuất file càng lâu cho nên tôi tôi chọn 1080 thôi 1080 là full cũng được HD rồi đó các bạn hoặc là cũng một không không được full HD rồi còn mình chọn xuất file ra bấm vô export nữa các bạn đây cái này nè bấm vô xong sẽ chờ nó xuất ra thôi đó trong lúc mình xuất file mình đừng có tắt màn hình các bạn nha tắt màn hình thì nó không làm việc được đâu đợi nó xuất xong hết tắt màn hình đợi chút xíu cái này à, cái thời lượng xuất này ăn thua cái cái cái cái dung lượng ờ, cái gam của điện thoại của các bạn nữa rồi cũng là tùy theo độ dài à, của video và chất lượng của video nữa nhanh hay chậm là tùy hai cái yếu tố đó đó các bạn rồi bây giờ xong rồi đó giờ chúng ta sẽ mở thử thôi đây mở lên nghe thử coi sản phẩm của đây mở ờ, đây mở cho bạn rồi đây rồi nghe chứ các bạn đó video chúng ta chạy ổn nè chữ nè ha chốt chữ chạy vòng vòng chữ nè ổn rồi nghe bạn nha các bạn nhớ à, đăng ký kênh của mình nha các bạn nha nhấn kênh để uh, còn động lực các bạn chào các bạn hẹn gặp lại các bạn uh, trong những video sau nữa các bạn nha nếu có điều gì thắc mắc các bạn à, để lại bình luận ở dưới cho mình nha để coi uh,